Xin chào tất cả mọi người. Nay mình xin phép mình à, mình đọc cái thông báo của ban chấp hành công đoàn gửi đến người lao động nhé. Thông báo này liên quan đến các cái à, khoản à, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nó ban hành từ ngày 25 tháng 8 năm 2021. Thì bây giờ chúng ta xem lại để chúng ta có thuộc cái diện được hỗ trợ hay không nhé. Thông báo số 31 2021 TB CDCS nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời động viên và đồng hành cùng người lao động vượt qua đại dịch. Nay công đoàn phối hợp cùng với ban giám đốc công ty cùng thực hiện những chương trình hỗ trợ đoàn viên lao động đang làm việc tại công ty Chequan Vina và các chi nhánh trực thuộc. Nội dung cụ thể như sau. Nghỉ lễ quốc khánh. Người lao động sẽ được nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 9 năm 2021 và được hưởng nguyên lương. Thường lễ quốc khánh. Thường lễ quốc khánh một ngày lương, lương cơ bản tháng 8 và phụ cấp nặng nhọc độc hại nếu có. Điều kiện để hưởng Toàn thể người lao động còn làm việc tới thời điểm phát thưởng, ngoại trừ những trường hợp đang gửi thư mời do vắng 5 ngày không lý do. Tiền thưởng này sẽ được chuyển khoản cho người lao động vào mùng 10 tháng 9 năm 2021. Nhưng mà theo thông báo mới á, thì cái tiền thưởng mùng 2 tháng 9 này sẽ được chi trả sau 5 ngày người lao động quay trở lại làm việc bình thường và sẽ trả vào những ngày mùng 5, mùng 10, 15, 20, 25 và 30 hàng tháng. Nhé mọi người tiền thưởng mùng 2 tháng 9 đấy. Quà tặng cho đoàn viên lao động, Ban chấp hành công đoàn và Ban giám đốc công ty gửi tặng toàn thể đoàn viên lao động đang làm việc tại công ty tới thời điểm phát quà. Mỗi người một phần quà như sau. Một bịch gạo 5 kg, một bình dầu ăn 2 lít, một bịch hạt nêm 400 g, 1 phần 2 thùng sữa loại 24 à, hộp ấy, sữa uống 180ml ấy mọi người. Một chai nước tương Maggi 700ml. Thời gian Quà sẽ phát sau khi đoàn viên lao động quay trở lại làm việc. Tiếp theo mục số 4. Tiếp tục các chương trình hỗ trợ cho đoàn viên lao động với mức như sau. F0 thì được hưởng hỗ trợ 3 triệu đồng trên một trường hợp. F1 thì công đoàn hỗ trợ 1 triệu 500 ngàn đồng cho một trường hợp. Hỗ trợ người lao động làm việc 3 tại chỗ 1 triệu đồng trên một trường hợp. Các trường hợp cách ly y tế đang cư trú trong khu phong tỏa hoặc lao động nữ mang thai nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được hưởng hỗ trợ 500.000 đồng trên một trường hợp. Mỗi đoàn viên lao động được hưởng hỗ trợ một mức cao nhất và người lao động phải hoàn trả chứng từ liên quan trong vòng 10 ngày sau khi đi làm lại. Tức là mỗi người á thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất thôi nhé mọi người. Nhiều khi bạn vừa là F0 vừa là F1 hoặc là bạn ờ, vừa mang thai vừa nuôi con thì chỉ được hưởng một thôi nhé. Còn vừa trong khu vực cách ly nữa thì chúng ta cũng chỉ được hưởng một cái mức nào cao nhất thôi công ty cũng đã triển khai đến ờ, tất cả mọi người rồi nên mình lưu ở đây để mọi người có cần thì chúng ta ờ, có cái cơ sở để chúng ta coi lại cái thông báo này à, xin cảm ơn mọi người đã ờ, xem tin